thưa quý vị một lần nữa các tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy hai trong một giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình và cứ một tuần trôi qua là chúng ta lại gặp nhau, gặp nhau. hôm nay nhìn xuống thấy có hai họ bên nhà trai nhà gái dạ. cho nên mình rất là phấn khích hy vọng và... ngày hôm nay mình sẽ thành công như thường bữa đúng rồi bởi vì là họ đang đặt niềm tin vô mình rất là nhiều dạ tự tin đi yeah. mà yeah yeah và bây giờ bắt đầu xin mời à, hai chàng trai của chúng tôi bước ra sân khấu oh hai chàng trai đã xuất hiện rồi còn chờ chờ gì nữa mời hai cô gái của mình hù hai cô gái thật là xinh đẹp thùy mị nết na dễ thương rồi vậy thì em à. hãy mời các cô gái giới thiệu luôn đi bên đây nôn nóng lắm nôn nóng quá trời vậy thì cô gái ngồi ghế màu đỏ trước nè em hãy giới thiệu tên tuổi của mình Dạ, em tên là Hoàng Thị Mỹ Liên, sinh năm 1996 uh -huh. Hiện tại thì em có kinh doanh online 5 năm rồi ạ Dạ em kinh doanh áo quần với áo lại quần. À, food à. Nhà em ở Sài Gòn này luôn Trời ơi một cô gái rất là xinh đẹp nha Tường ơi Rồi vậy thì bây giờ Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ Em hãy giới thiệu những thông tin của em nha Chào à, chương trình, chào chị Cát Tường ừ. và anh Hứa Hương Đạt Chào à, hai bạn à, cùng chơi Xin tự giới thiệu mình tên là Cao Huỳnh Anh Tuấn Mình sinh năm 91 à, Công việc hiện tại của mình là cũng là kinh doanh quần áo thời trang Và mình à, sản xuất hàng và đẩy Ồ bán cho các ờ, như là các store các shop cũng như là có những kênh phân phối á sao Rồi. giống bên kia quá vậy ta bên đây cũng kinh nhiên. doanh nha mình ừ. cũng kinh doanh online đúng không em đó là em bán sĩ là chính á bán sĩ là chính <laughs> à vậy rồi là... cái này kết hợp nhau thì hay em quá. có cần thêm mối ờ, mua lấy hàng không dạ, dạ đặc biệt hơn sĩ một chút dạ rất là cần nhưng mà em cũng sắp sắp tới hướng là em phải chuyển danh làm thêm online em có tuyển người livestream bán hàng không em dạ em cũng đang tuyển trời chị trời ơi sao tự nhiên tôi thấy vô quá vậy trời ơi tuấn với liên nha liên tuấn tuấn liên thấy ổn mà nha trời. Rồi cho chị Tường hỏi nè Quê em ở đâu Tuấn? Dạ quê em ở, ở đây luôn Cũng à. ở đây luôn Quận mấy? Dạ Tân Bình Rồi điểm mạnh điểm yếu nói luôn đi điểm mạnh của em là em hài hước vui vẻ hòa đồng và em cũng dễ làm quen với mọi người ừ. những lúc rảnh rỗi thì em thường hay đi tập gym với chơi thể thao gì còn điểm yếu thì đôi khi là em có khuyết điểm là em nói chuyện hơi nhanh ừ. thì à, đôi khi là nó vấp với lại nói không nghe rõ ngôn từ Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2 trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả Troy 2 trong 1 mới Đây nãy giờ cô gái Chào Mặc một cái đầm hoa cười hoài Em phải tự giới thiệu về mình đi nè Cô dạ. gái ngồi ghế màu xanh Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và chào khán giả Em là Nguyễn Tuyết Thoa, em thì em năm nay 30 tuổi rồi ừ. Em đang là nhân viên văn phòng ạ Em ờ, ở quê ở Ninh Thuận Ninh Thuận? Dạ Em vô đây lâu chưa? Em vô đây từ trước dịch á Em vô đây từ trước dịch á <laughs> thì tự nhiên em nói từ đó là anh nhạy cảm quá em <laughs> dạ em mới vào đây được được nửa năm thôi à dạ. em ở với ai hiện tại em ở với lại hai bé mèo hai bé mèo à dạ đúng rồi em nuôi hai con mèo hai mèo hai mèo được cái hai mèo cái em một được một cái em dạ là một cặp vợ chồng á chị à, à hỏi vậy biết chi không chừng nào nó nó nhân giống mình nhớ cho chị xin <laughs> dạ. rồi hòa ừ. thoa ha vậy là ai phải có cái sở thích là phải thích ờ, yêu yêu dạ. động vật chứ lẫn lộn phải ờ, nuôi thú cưng mới được đúng không rồi hỏi chàng trai ở ghế màu xanh nè em tên gì dạ xin chào chị cát tường à. À, chào bạn với chào anh hứa và đạt với chào mấy bạn nữ bên kia À, em tên là Tài chị Hiện tại công việc của em là em là ký trúc sư Em à, sinh sống và lớn lên làm việc ở tại Bình Dương, lát thiêu luôn <laughs> Rồi à. cái này mới quan trọng nè, có thích chó mèo gì không? Động vật thì em thích thôi chứ mà không thích nuôi lắm thích Em không cần lắm. nuôi, em chỉ cần hút phân của nó là được rồi <laughs> Được không? Em bị dị ứng với lông mèo không? Dạ không, em bình thường hả anh? À, mèo nó cào dữ lắm được. đó, cào cào vậy nè Mèo nó cào dữ lắm đó, nó cào cào vậy nè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 à, em ờ, vẽ thiết kế nội ngoại thất á chị rồi thu nhập như thế nào thì em ờ, ngoài thiết kế ra thì em có làm thêm kinh doanh từ kinh doanh ở ngoài kinh doanh gì nữa thì em ờ, cũng làm thêm thôi thì bên mảng sim số oh, dạ. buôn bán luôn hả? Ê, sim số này tiền nhiều lắm nha Có dạ. buôn bán Thấy sim em? số khủng là tiền gì mà toàn thế là triệu triệu tỷ trăm triệu đồ này kia đúng không? Dạ, cũng thì cũng có nhưng mà em toàn bán sim rác không à Trời ơi, khiêm tốn nữa Bây giờ tôi hỏi thẳng vô vấn đề giờ muốn lấy vợ chưa? à, dạ củi à, cặp kề chắc cũng muốn rồi chị có để dành tích lũy được gì để lấy vợ chưa à, dạ cũng có một ít ít có một ít ít à, thu nhập em thì à, nói chung là cũng tương đối để mà sống cuộc sống tốt chị tốt là tốt cỡ nào thì à, ta có gì mình có cái đó thôi ghê ghê nghe vậy là biết khủng khủng rồi nha cả nhà rồi bây giờ tôi hỏi bữa nay đi tự lấy thiêu lên đây là là ai chở đi đi bằng gì lên đây ghi hình à, em tự lái xe tự đi luôn đi xe con của em đi xe ô tô chưa đó tôi, tôi hỏi em là, là, dạ. là có xe phải không dạ. có nhà chưa người ta nói an cư mới lạc nghiệp ở à, nhà thì à, khi nào mình có vợ thì mình sẽ tự mua nhà còn hiện tại bây giờ đang ở chung ba mẹ sướng mà, mà. có tiền mua nhà chưa thì chắc cũng có thể có đó thấy <laughs> chưa tôi chỉ Ôi hỏi trời. vậy là được rồi rồi Lại bây thế giờ nhiều quá vậy đang đang khai thác bên nam tôi qua cho nam hết luôn hết luôn hết luôn em vậy lặp lại nữa tôi ngại quá giờ muốn lấy vợ chưa à dạ cũng tới tuổi thì cũng tới tuổi rồi phải không rồi có chuẩn bị gì để rồi lấy vợ chưa em có nhà có xe à chị em có nhà có xe à chị đó thấy chưa hai chàng trai Trời của tôi bữa nay vỗ tay nói chung hai chàng trai của tôi ngày hôm nay á là coi như công việc ổn định thu nhập ổn định sẵn sàng chỉ cô dâu đồng ý là lên xe thôi rồi mời hà bên kia bây giờ tới bên đây đúng không bây giờ thế mạnh thế yếu của em lại gì em cũng biết nấu ăn biết nấu ăn luôn dạ xinh đẹp nữa mình phải khoe luôn mọi việc em đều có thể sắp xếp được hết từ à. công việc cho đến nữ công gia chánh à cũng như là mình đảm đang nữa đúng không dạ đúng rồi trời ơi nãy giờ em nói chuyện hiền nữa anh thấy em hiền nữa đó trời ơi quá trời đức tính thấy mạnh quá trời luôn về điểm yếu nè điểm yếu thì em hơi rụt rè một xíu em cũng ít khi mà tiếp xúc ở ngoài tại vì mảng của em chủ yếu là làm online nhiều á à em cũng hơi cọc tính một xíu á cọc tính thì cái mặt em nó kiểu nhăn nhó một xíu thôi rồi em đi ra chỗ khác rồi đến khi nào mà em hạ hỏa thì em sẽ ờ, nói chuyện lại em sẽ suy nghĩ lại mà Sáng. em giảng đạo lý là hơi lâu quá có giảng đạo lý luôn hả ủa giảng ai nghe Ôi, ghê thường là giảng cho ai nghe dạ giảng cho người thân đó chị à vậy hả trời à. ơi giờ phải kiếm cái anh nào mà chịu nghe mới được nha vô <laughs> tình trường luôn đi cái đó giờ có anh nào nghe chưa dạ xưa giờ mấy mối tình rồi cưng liên hai ba mối tình đó chị hai ba mối tình đó chị có một anh thì quen cũng tầm mấy năm á anh mới đầu thì cũng có cố gắng với nhau nhưng mà đến về sau thì ờ, anh đó không nghe em giảng đạo lý nữa chắc là dạy rồi anh ơi <laughs> ồ oh, vậy là phải chắc là phải ai phải chịu ừ và thường thường một buổi giảng đạo lý của em là khoảng bao nhiêu tiếng dạ cái này chắc tùy cơn của anh ơi chắc tầm 15 phút 20 phút à, hai bạn ơi hai bạn mình ở nhà có học thêm nhiều không có có cần giáo viên dạy thêm không nè chị nghe đồn em ờ, có nhu cầu ờ, đi học gì không <laughs> có thích nghe giảng đạo lý không dạ thì cũng có chút chút thôi có chút chút nhưng mà đừng có nói nhiều quá à thí dụ như là nghe, nghe được cỡ bao lâu thì, thì thì cảm thấy là vừa phải thí dụ như ngày nghe câu được thì đạo lý thì à, nó chỉ là một cái câu mà nghe cái là mình nhớ liền à cho nên không cần thiết phải nói nhiều à rồi nói cái đi vô lòng người à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 cũng phải biết làm ăn đó chị trời ơi đây ta làm ăn trời giỏi luôn người ta có xe riêng luôn rồi đó rồi. nói chung là phải ờ, không bị lãng tai đúng không <laughs> nghe em giảng đúng không đẹp có đẹp chịu nghe đạo lý có uh, thu nhập ổn định rồi ngon lành hay quá đi. ngon lành cành đào rồi ok rồi bây giờ quay lại chàng trai ghế đỏ của tôi nè tình trường như thế nào trải qua mấy mối tình rồi em thì ờ, trải qua ba mối tình ai cũng vậy cả ấn tượng nhất là cái mối tình đầu thôi cái thời điểm đó thì mình còn là sinh viên ừ. mình chưa có trải nghiệm nhiều thành thử ra mình bị fail cả hai cùng fail à mà lúc đó mối tình đó kéo dài được bao lâu dạ 6 tháng vậy cái gì mối tình đầu ngắn ngủn vậy vậy còn những mối tình sau mối tình sau cùng à, được bao lâu 3 tháng trời đất ơi ừ. rồi cái mối tình giữa bao lâu dạ cũng khoảng đó luôn ủa vậy em chơi mì ăn liền hay gì vậy à, không đâu không phải mì ăn liền thật ra thì à, ngay từ đầu em cũng chia sẻ là em cũng lu bu rồi bận công việc á cho nên là khi mà quen thì lúc đầu có vẻ như là hợp nhưng mà về sau á hay dần dần nó nó nó bị xa cách sao sao á ừ. cho nên rồi à, từ từ cái cái cảm xúc á nó nó nó dần dần nó dạt ra và nó không có còn như lúc ban đầu nữa nhưng mà rồi vậy thì người. bây giờ qua ba cái mối tình đều mì ăn liền ngắn ngủn như vậy đó thì em có rút ra được cái gì cho cái cái, cái tình thứ tư không thì em mới nghiệm một đều rằng là trước đó những mối tình trước thì đa phần là em em yêu trước rồi em mới tìm hiểu sau ừ. thì bây giờ em phải rút kinh nghiệm ra là em phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau ừ. cho nên tham gia chương trình này là phù hợp luôn để à. tìm hiểu cái đã xong cái chương trình này mà em mà tìm được là em phải cảm ơn chị Cát Tường á không em... có cần cảm ơn đầu heo đưa tới nhà chị dạ ok luôn cần cảm ơn em... gì nữa đúng không em tặng quà cho chị ờ à, được cái đó được cái đó được rồi à. giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào ngoại hình của một bạn nữ như là dễ nhìn phải cao trên một mét à, dù sáu hai chẳng hạn ờ đó có chuẩn đàng hoàng và không nặng quá 57 kg không nặng quá 57 kg vậy là bằng chị luôn á chị 57 kg luôn á <laughs> ghê ghê đâu đây Ô, trời ơi ngon lành ngon lành nhưng mà cái này không tới mét sáu hai nè tôi biết luôn đúng không cưng dạ đúng mét rồi mấy? tầm mét năm mấy rồi tầm mét năm mấy rồi Chị mét năm mấy nhưng mà vô cùng coi như là chuẩn coi như body chuẩn đẹp quá trời đẹp luôn không sao phụ nữ mình mang dài cao gót lên ha cưng ha có gì nữa không thôi ờ, tôi thấy đúng chuẩn luôn đạt như chuẩn luôn rồi đó có cái gì mình không thích ở người phụ nữ cãi không? gì nữa hả chị hả ừ. em hết một người phụ nữ là có EQ cao gì Ai không cao thông minh cảm xúc á thông minh về cảm xúc dạ. cỡ có cái chuẩn nào không chưa với em em thích là phải là lanh kìa lanh phải lanh chưa nói là phải hiểu đúng không dạ mà lanh quá thành dữ đó giống như chị tường nè <laughs> quá lanh cái người ta sợ người ta cũng chạy luôn nó cưng vừa thôi người ta nói là yểu điệu thục nữ quân tử mới hiếu cầu tôi thấy bên đây là ngon lành rồi đó chứ bộ được nha cưng chị đứng về phe em á <laughs> rồi rồi tới cô gái bên rồi, kia luôn đi dạ. điểm mạnh điểm yếu nè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 à vậy hả à, đó là đen à những chỗ che lại là trắng hơn vậy nữa trời tôi khoái nha chỗ trắng chỗ đen dễ thương lắm luôn nha mấy anh Cười ơi coi nghe thông tin người ta chưa mấy anh mà biết phụ nữ bơi tự tin đi bơi là biết là cái dáng người ta chuẩn cái nào ủa mà trường thường trang phục em mặc đi bơi là gì áo mưa hay là <laughs> dạ bikini á à, bikini luôn á nha nhớ hồ bơi phú thọ giấc mấy giờ 7 giờ đến 8 giờ 7 giờ đến 8 giờ nha ừ. Giờ còn bơi không em? Hiện tại giờ có bơi không? Giờ dạ, vẫn cứ mở cửa bơi rồi chị Sáng mai bơi nha 7, <laughs> 7 giờ 8 sáng mai ờ, hồ bơi Phú Thọ Ta Google đi nha à. Bạn nguồn tà lõn tới người ta bận bikini đó Tới bơi chơi thể thao môn bơi lội dạ. gì nữa ừ, với lại em ờ, tự thấy em nấu ăn ngon có nhiều người khen nữa à có nhiều người khen nữa là phải... em nấu biết nấu nhiều món á món gì ờ, mấy món việt nam rồi không bún bò hủ tiếu rồi gì đó bánh canh wow. hay là này kia cũng riêu anh wow, nấu có là tự em nghiên cứu hay là có ai chỉ em nấu hay là tự em ừ, tìm dạ, trên mạng không ví dụ như mình ăn được thì mình sẽ nấu được mình ăn được thì mình sẽ nấu được thêm mình coi trên mạng nữa coi những cần nguyên liệu gì thì mình sẽ ờ, coi thêm ở đó à à, với lại em ờ, rất là lạc quan á với lại em cảm thấy em có sức chịu đựng rất là cao tức là em ờ, làm việc ở môi trường chăm sóc khách hàng dịch vụ rồi đó chị à. thì thường sẽ hay tiếp xúc những khách hàng khó tính rồi á à dạ thì... coi như là chịu đựng cái áp lực trong công dạ. việc cao dạ, đúng, đúng không rồi. Ừ. dạ à. rồi tình trường thì sao cưng thoa à, tình trường thì em có hai mối tình rồi chị ừ, hai mối tình đó thật ra cũng hợp nhau á nhưng mà uh, mình không có duyên không đến được với nhau thôi thì hai mối tình em đều quen ở ninh thuận ninh thuận dạ là như là em chia tay xong là anh cảm nghĩ giống như là em muốn rất là khỏi cuộc tình đó nên quyết định <laughs> lên thành phố hồ chí minh đúng không dạ wow. <laughs> nhưng mà cái mối tình của em là em nói là hòa hợp lắm mà sao là không tiến tới được hôn nhân em à, dạ tại vì um, lúc mà quen thì là uh, ảnh cũng là một kiến trúc sư bình thường á chị ừ. ừ. sau thì là cái ảnh uh, đổi công việc làm công an ấy oh. mà em thì em theo đạo thiên chúa nên là um, công an với đạo thiên chúa sẽ không có quen nhau được à, à tôn giáo đúng không dạ đúng rồi rồi, rồi. À. à dạ nó nghe nè khoan đợi chị chút xíu chị hỏi cái nó nghe nè dạ. mình đang làm kiến trúc sư hả Dạ. nhà mình có gì có ý định mình đi đổi nghề qua làm công an không? <laughs> hả? Sao giống bên kia quá vậy? Có không cưng? thôi, không làm công an đâu Không làm công an đâu hả? À, <laughs> là vẫn làm kiến trúc sư đúng không? Dạ Rồi, à, em có đạo không? dạ cũng có chị à có luôn hả em đậu trời gì trời ơi quá tuyệt vời luôn vậy? rồi Bây còn cần gì nữa nè. không thoa thì em ờ, không cần đẹp trai lắm đâu em chỉ cần mặt mũi nhìn sáng sủa nhìn thông minh với lại là cao tầm cao cao một xíu cao cỡ trên mét bảy tư à, gì đó cao cao em cao mét mấy cỡ ờ, bảy mốt bảy hai chị quá wow, chuẩn mạnh á dư luôn á coi như dư là á. cao là đủ nè sáng dạ. sủa hả dạ bên đây là sáng sủa chứ chiều là không có sủa yên tâm <laughs> sáng là sủa em có chơi thương. thể thao gì không kiến trúc sư <laughs> dạ đi bộ đi bộ Chèo cũng bộ. là một môn môn thể thao đó sáng sớm hai đứa đi bộ ra hồ bơi phú thọ rồi nhảy xuống bơi xong đi bộ về hợp nha tôi thấy cặp này đẹp đôi lắm luôn á ngon lành á rồi à, còn em thì sao em mấy mối tình rồi à, cưng em thì à, cũng khoảng 2 à, đến 3 mối tình ủa sao tình mà khoảng em thí dụ như mình tiền bạc thì mình còn khoảng chứ tình thì nó phải đưa chính xác hai là hai mà ba là ba chứ khi mà em quen xong rồi qua thì mới nhớ hơn khoảng đó thôi chứ em không có có lưu luyến những cái mối, cái mối tình, tình nào là cái mối tình làm em lưu luyến nhất và ấn tượng với em nhiều nhất quen lâu thì có lâu nhưng mà để em lưu luyến thực sự là em cũng chưa lưu luyến ai hết gì kỳ vậy vậy con người em nhạt nhẽo quá vậy giờ mối tình đầu em là bao nhiêu lâu quen bao nhiêu lâu à, cũng khoảng uh, à, 5 năm 5 năm 5 năm trời đất ơi 5 năm mà mà bây giờ ông không có lưu luyến luôn mối tình đó thì lúc đó là em đi à, còn học đại học với chị em học thì à, cũng 5 năm mới ra trường bạn em thì học 4 năm ra trường thì ừ. con gái thì đẹp đôi khi ra trường trước thì có những cái cái công việc trước em, mình à. ừ, ừ. Dạ, tiếp xúc mối quan hệ, là tốt à. dạ. em thì mới ra trường thì sau này nó không có gì gọi là trong là sinh viên nhưng mà là dạ. sao nhưng mà người ta bỏ mình hay là tại vì em tự ti em cảm giác mình thua người ta rồi mình mình lui hay là cũng có thể gọi là vậy à. là lúc đó thời điểm đó em chưa có tự tin dạ đúng à. nếu như bây giờ em cũng có một mối tình như vậy dạ. thì bây giờ em có bảo vệ cái tình yêu của mình quyết chí không hay là em cũng cảm thấy thôi mà đó rồi em cũng dè yeah thì ờ, quan trọng đó nha thì bây giờ hiện tại em cũng tương đối tốt thì nói chung em cũng chẳng ngán nào hết em cũng chẳng ngán nào hết đó, đó nó phải vậy chứ bây giờ là không ngán nào hết đúng không bàn hết bàn hết ok đồng ý em đây là vậy em muốn tìm người như thế nào nè bạn gái là phải nhất là phải có một cái tri thức ừ. phải có học thức cái hai là biết về kinh doanh kinh tế ừ. biết làm ăn gì đó không nhưng mà được. nói chung nếu lấy vợ xong thì rồi ừ. em có sẵn ừ. sàng phụ công việc nhà với vợ không thì chuyện đó bình thường mà chị <laughs> bây giờ là ví dụ hai chồng sống với nhau thì cuộc sống phải chia sẻ với nhau ừ. trong việc gia đình ví dụ uh, bạn gái mình nấu ăn hay vợ vợ mình nấu ăn thì mình phải nấu cơm nấu cơm à. đơn giản mà <laughs> tôi chịu tôi chịu Ê, tôi thấy à. hình như bữa nay là chương trình ờ, ghép hai cặp đôi này hợp lắm Mạnh luôn đó, đó chị em thấy là thấy sao đó, đó, nói, nói chung là có cái gì đó một chân trời sáng hơn đằng trước đó thiệt nha tôi thấy là hai cặp giống như dính vô luôn rồi đó dạ xin chào cô dạ chào cô dạ cô là người nhà của ai à cô là người nhà của à, cao huỳnh anh tấn thiệt ra là bây giờ à, thấy con trai nó cũng à, tới cái tuổi mà nó đi lấy vợ được rồi dạ thì cô cũng muốn là tấn á, nó tìm được một à, người để tìm hiểu vừa ý dạ tiến tới lập gia đình dạ đó có hai cô gái bên kia nè cô thử ờ, cô nói cái ờ, suy nghĩ của cô cảm nhận của cô về hai cô gái ngày hôm nay đi cô cô ờ, ghế đỏ có nói là <clears throat> tánh thì cũng hơi là cọc dạ yeah. à, thì cô cũng ngại vì nhiều khi là đôi lúc là phụ nữ á, thì mình phải là ngọt một chút dạ yeah. à, chứ không có nên mà phải là <clears throat> cọc hoặc là nóng tánh nhiều tại vì một cái người đàn ông á là mình phải là biết dịu cô ghế xanh thì cô thấy cũng dễ thương lắm á ừ. <laughs> thì bây giờ nói chung là ngoài ra thì để cho tấn nó chọn à, nhà cô á thì là nhà kinh doanh dạ mà nếu bây giờ cô có đứa con trai nếu như lấy vợ á gặp mà vợ biết kinh doanh nữa thì hợp với cô quá rồi dạ đó là cô sẽ truyền đạt tất cả luôn rồi đó. có mà nhìn cô nè cô cũng thấy là rất không là phải là như người xưa trang, đó, là thời đại lắm ấy dạ. thấy chưa để cho các bạn yên tâm ha dạ, vỗ tay cho cô thế là cô về cô truyền là hết bí kiếp, bí kiếp. dạ cảm ơn cô nha cảm ơn cô à, rồi chị tường chào hai em gái bên này Em chào anh chị ạ à, Em là người nhà của bé Liên thật ra là bé liên bé liên nói là bé liên hơi cọc và hay giảng đạo lý nhưng mà thật ra là cái người mà bé liên cọc á thì bé liên sẽ không có giảng đạo lý với người đó đâu mà bé liên lèm bè với tụi em à, <laughs> những cái người ừ. thông tình dạ, phải không đúng rồi. chứ còn cái người ờ, mà làm bé liên cọc thì bé liên kiểu chỉ có bỏ đi chỗ khác thôi à tụi em ờ, nhận xét về hai chàng trai của chương trình hôm nay như thế nào nè hai anh thì em thấy anh nào cũng tuấn tú hết trơn á cho nên là được từ hốt của hai anh trời ơi là trời ơi hay là hai em nữa. lên đây anh <laughs> sắp cái ghế vàng ở ghế hồng luôn trời ơi trời hay quá chừng vậy là ai cũng được hết hả thôi được rồi giờ mở cửa được rồi đó liền luôn hả mở, mở cửa, cửa trái tim, trái tim. Wow. Rồi Đó bây giờ hai chàng trai tôi phải mạnh dạng lên Bạn uh, Liên anh thấy em là ờ, có ngoại hình khá là bắt mắt cũng như là có gu anh mặc rất là thời trang à. mặt hàng em bán là mặt hàng gì dạ áo quần á mà phân khúc là đồ nam hay đồ nữ dạ đồ nữ à. đồ Ủa? bộ với, với lại váy đang mà, làm hợp đồng buôn bán à, luôn hợp kết đồng hợp buôn bán mà gì là... à, thật ra thì anh ờ, cũng là làm quần áo nhưng mà anh chuyên về áo khoác đồ Việt Nam xuất khẩu thì sắp tới là anh ờ, sẽ làm một cái trend là rất là thích bán mảng váy đầm cho nên nếu nếu mà được có duyên thì, thì rất là muốn học hỏi cũng như kết hợp với em à, mẫu bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào ờ, mẫu bạn trai lý tưởng của em phải hiểu em cần gì với lại nhiều khi là người ta cũng phải chiều em một xíu á tại vì tính em lâu lâu cũng hơi bướng một xíu mong là bạn trai sẽ à, chịu đựng được nổi em hello anh chào em nha anh chào anh ạ à, mà hiện tại mình làm văn phòng mình có hết kinh doanh hay thích làm cái gì không em làm văn phòng nhưng mà cũng là bên sale anh em sale bên thiết bị ờ, chăm sóc sức khỏe anh ờ, anh bao nhiêu tuổi anh hơn anh thì ờ, anh sinh năm 88 anh cũng cắt chắc khoảng khoảng 33 34 ủa vậy hả vậy mà hồi nãy chị nói chưa tới 30 ủa em trẻ quá vậy em, trẻ hả chị hả? em trẻ này đâu già đâu chị tự tưởng nó cỡ tuổi bên đây chị nói ồ ừ. tám tám là hôm nay quá trẻ dạ. đó là khen em đó nha nhớ lát dẫn chị tường đi chầu chè nha <laughs> đẹp trai nè hợp tuổi em ờ, ủa vậy hả ủa, nãy giờ em tuổi ngồi con gì? là thấy hợp tuổi rồi em hả? con gì Rồi, em à. tuổi thân tuổi thân thân tí thình hợp nhau anh thường thì anh ờ, anh rảnh vào khung giờ nào anh à, công việc của anh thì nó không có nói rảnh giờ nào được nói chung là nó là anh vừa kinh doanh mà anh vừa làm việc á nó khi cả ngày nó rất là rảnh có khi mà 9 giờ 10 giờ anh vẫn phải tiếp khách anh vẫn đi công việc của anh thôi làm thì không phân biệt thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ tết hay gì chứ mình làm được mình làm lâu lâu mới mới mới lên rồi gặp bạn gái rồi đưa đi chơi một lần ví dụ như có quen hai cô này dạ thì ờ, nói chung mà sài gòn bình dương á đó hiêu giáp tranh nha có cái cầu à thì có cái lý do nào đó mình sẽ sắp xếp thời gian lên thôi chị à <laughs> rồi dạ, hỏi tiếp rồi. đi em muốn hỏi gì hai ảnh không tại vì có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm ấy. anh này đây đó rồi. anh này anh không anh không có dùng từ lưu luyến được tại vì mình đã chia tay là không được lưu luyến người cũ nữa nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi ừ. anh chỉ anh chỉ dùng từ kỷ niệm thôi còn lưu luyến anh không lưu luyến tại vì anh muốn dành sau này bạn gái cho mình á là tất cả mình cả nhìn bạn gái đó em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ đã dứt khoát rồi đập bỏ mà không, anh thấy em là người đàn ông chững chạc đó có thể những mối là... tình nó bị đau đó, bị đá đó cưng người ta không muốn nhớ tới nữa hiểu không <laughs> thời điểm đó người ta thấy nó sâu đậm nhưng mà qua rồi là người ta cho nó qua luôn vậy tốt mà sống với hiện tại và tương lai thôi ngộ đàn ông hiện đại đó chững chạc đàn ông á à, em nghĩ sao về chuyện làm dâu em nghĩ là chuyện rất là bình thường em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á à. tại vì ừ. em cũng khá là ngoan á em thường là biết điều với người lớn và em rất là nghe lời luôn ủa sao hai cô bạn ngồi cười cười hoài vậy có đúng không nè có đúng không nè <laughs> đó thì các bạn kiểm chứng đúng, còn em gái thì sao em nghĩ thế em nào về việc làm dâu đó là cái truyền thống rồi chị thì làm ừ. dâu là điều bình thường thôi mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à thì mình chỉ chỉ có là chịu khó mình chấp nhận mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau dạ thì mình sẽ thẳng thắn mình chia sẻ những cái quan điểm của mẹ với lại con dâu à dạ rồi bây giờ hỏi anh này nè giả tỷ như bây giờ ờ, ờ, ờ, vợ mình là làm dâu rồi đó nhưng mà chắc chắn thể nào cũng có đôi lúc cũng có một cái sự gì đó nó bực bội nó nó lời qua tiếng lại giữa mẹ em của mình với vợ mình thì em xử lý thì sao cái này em à, tự tin là em dung hòa được bởi vì ngay từ đầu em cũng nói là thật ra tiêu chí chọn bạn của em là em rất là thích những người mà có EQ cao ừ. có chỉ số thông minh cảm xúc ta biết được cái cân bằng như thế nào để không có để những cái chuyện mà nó nó nó, nó xung đột lớn nó xảy ra đúng bởi không bởi vì à, cái cảm xúc nó nó quyết định nó dẫn dắt mình ừ thế còn bên em mình thì như thế nào nếu sau này mình lấy vợ thì là mình có sống chung với ba mẹ không thì sau này lấy vợ thì uh, hai chồng có thể là mua đất rồi xây nhà hoặc là ở riêng nói chung ở riêng không ở chung ừ, ba ở mẹ ở gần gần để chăm sóc ba mẹ hai bên là được rồi ha dạ à, anh cứ hỏi bạn à, anh hỏi em à, ý xanh nha thí dụ mà sau này nếu anh các em phải đi xa hơn á thì em có thể về bình dương sống không dạ em thấy điều đó là điều bình thường ạ à. à ok dạ à, anh hỏi em cái bạn nữ áo đỏ à, ghế đỏ trắng nha à, nếu như anh em có thể là quen biết nhau có thể sau này tiến chuyện diễn xa hơn đó thì em có thể là theo cái đạo của em theo về đạo bên anh không không đâu anh ok rồi <laughs> Đó là thẳng thắn đúng rồi như vậy là à. chị đó là những người thẳng thắn như vậy không bây giờ mình phải nãy giờ mình cũng sôi nổi ha mình thư giãn chút đi Chẳng giãn đâu. mắc văn nghệ gì gì không <laughs> bây giờ có... hai chàng trai tôi có ai biểu diễn văn nghệ gì không hát bài không à, cho em à, hát cái bài à, quên quên mất tiêu rồi nhưng mà em không nhớ lời nhưng rồi, mà em không cần lời luôn giao lưu đi mình hát cho nhau nghe cho thoải mái câu vui trong ân tình là muôn ngàn lối lối đi nào đã đến lòng em em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi trong tâm trí này hmm. trong tim nàng là muôn ngàn lối lối đi nào để đến được em em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi chỉ mình em thôi yeah yeah yeah oh, yeah. yeah trời tôi hát xong tự yeah luôn dễ yeah thương luôn. quá thôi bây giờ về hai anh mạnh mẽ lên đi bây giờ tôi yêu cầu vậy nè nói thì nhiều rồi mình phải đo cảm xúc một chút hai anh tiến qua xin phép nắm tay hai cô gái à, mình chỉ cần nhìn nhau thôi coi có có cái điện không em à, à, anh rất hy vọng mà sau chương trình này anh em mình à, sẽ kết nối với nhau còn không nắm tay em hả? cần nắm tay để mà Rồi cảm ơi. nhận thấy cảm xúc không có thể à, em có thể đứng lên với anh không ồ oh, đó à, sao lạnh như vậy sao lạnh như vậy sao lạnh như vậy đó tà rung nó phải ai tay mới cảm nhận được chắc máy lạnh mở lạnh quá đó máy lạnh ừ, ok à, mà em xuồng xuống nha rồi em qua thử nắm tay xin phép người ta đàng hoàng nha anh nắm tay em nha dạ vâng. ừ. anh, anh, à, có lần nói em là em à, tự tin hơn trong cuộc sống nếu mà có duyên thì anh em mình sẽ kết nối yeah. Dạ. vâng cảm ơn anh mình bàn đạo lý cơ chúc em thành công dạ em cảm ơn anh chỗ bắt tay có dỗ dài gì không dạ có có hả rồi để nguyên đó rồi, rồi. tới phiên em mời em dạ thôi <laughs> ok anh, chào em nha em chào anh à. bài đối tác thì à, đây có một chương trình là kết nối gì đó anh cũng à, rất là vui thì đến đây để à, gặp được à, em ha thì nói chung là đây có một cái cái cái gì đó hy vọng sau này nếu mà mình có một cái gì đó chung mình có thể gặp nhau nhiều nhiều lần hơn ha yeah. Dạ. chúc em sức khỏe nha dạ vâng em cảm ơn anh yeah. Dạ rồi ok anh ờ, chào em nha à, ok à, thì à, anh cũng rất là vui khi mà đến đây để gặp được em á à, thì à, cũng mong là sau này mình sẽ mở lòng hơn đôi khi là cuộc sống có những cái nó khác nhau về cái nhiều hướng nhưng mà đôi khi cũng mong mình sẽ một điểm chung gì đó hãy là lên sài gòn để gặp được em anh sẽ mời em một ly cà phê nha à, cảm ơn em <laughs> thương quá rồi giờ các bạn hãy nhìn vào cái à, cái ghế bên của mình mình muốn Rồi. kết đôi kết nối với cái người ngồi ở cái ghế màu gì thì mình bấm cái nút màu đó bây giờ thì mời uh, bốn bạn của mình hãy uh, nhắm mắt lại và nhìn về phía trước nghe nhịp đập của con tim chương trình ghép đôi thần tốc là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất Bây giờ các bạn đã có suy nghĩ Mình sẽ lựa chọn như thế nào 5 4 Có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm Em anh nghe này, cũng lạ Đây đó rồi. Anh này Tại vì mình đã chia tay rồi không được lưu luyến người cũ nữa Nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi Em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ nhắm mắt lại nha các bạn để lắng nghe cái trái tim của mình em nghĩ sao về chuyện làm dâu em nghĩ là chuyện rất là bình thường em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á à. tại vì ừ. em cũng khá là ngoan á đó. đó là cái truyền thống rồi chị thì làm ừ. dâu là điều bình thường thôi mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à thì mình chỉ chỉ có là chịu khó mình chấp nhận mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau ba nếu như anh em có thể là quen biết nhau mà thể sau này tiến chuyện diễn xa hơn đó thì em có thể là theo cái đạo của em theo về đạo bên anh không không đâu anh ok rồi hai 1 bấm em bấm chưa em bấm rồi anh thầy bấm bấm cái này được xuống chứ duyên nó không tới rồi anh ơi hết thời gian hiện tại là chúng ta cho một tràng pháo tay để một cặp đôi ở ngồi ở ghế màu xanh đã chúc mừng chúc mừng em bây giờ phỏng vấn cái cô gái đó cái coi cái bây ghế đó nè. sao mà trục trặc vậy hồi nãy em thấy có động tác bấm vào cái nút màu đỏ nhưng lại không sáng đèn mà bây giờ chị hỏi nè chị thấy rõ ràng anh đạt anh kêu em là bấm lại đi mà sao em không rồi, em có bấm lại không dạ em thấy không có duyên <laughs> nên là thôi luôn rồi bây giờ em có muốn bấm lại không hỏi thiệt cơ hội mới đến nhiều lần nha cho em 5 tiếng đếm bây giờ chị tường đếm giờ em có bấm hay không là quyền giờ của em tưởng nha là bên fan bây giờ chị đếm giờ. nha năm bốn tôi cũng nhắm mắt luôn ba hai và bấm cơ hội chúng ta đôi lúc á có những lúc mà chúng ta cũng hơi bị ờ, rung động hơi bị sao xuyến và có những cái gọi là ông trời ông cũng thử thách như vậy là hôm nay chúng ta có hai cặp đôi đó quý vị hay quá chị tường ơi hay quá chị tường ơi em vui chứ vui à vui nha tường ơi hay quá tường ơi yeah rồi mời hai cặp rồi, đôi chúng ta tiến lên phía trước hỏi tiêu chút xíu nè đàn đàn nóng cái cặp bên đàn này nóng cặp này nãy giờ nó đang sắc trở nó ừ. bị trục chặt vì cái nút công tắc đúng không ừ. nãy giờ cái cảm xúc của em như thế nào khi mà mình bấm mà mình thấy cổ trục chặt bấm mình rồi mà bấm không vô thì lúc đó em thấy sao à, em thấy uh, cũng à, rất là hay em nghĩ là cô sẽ có bấm à theo em em có nghĩ là hồi nãy chị tường nên cho bấm lại không hay là chị tường thấy bấm không được là chị tường cho thôi luôn cũng là nên lúc đó em có hồi hộp không lúc đó em có hồi dạ, hộp có chút chút có chút chút đúng không nên rồi thì nắm tay nhau đi hai bạn wow. rồi giờ là nắm tay chứ không phải bắt tay cưng mình nắm tay yêu nhau á đó nắm vậy nha rồi cặp đôi bên này giống như tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy ha <laughs> nắm tay nhau đi nắm tay nhau đi nè nắm nắm wow. chứ nắm thôi chứ không phải bắt tay nữa rồi đó hai đứa nắm tay nãy giờ bắt tay là ăn hoài à, cảm xúc của em bây giờ như thế nào em cảm thấy có gì đó nó hơi giật điện điện giật giật đúng không cho nên chị tường nói là cái vụ qua nắm tay là chuẩn đúng không em cũng mong là sau này mình có những cái bước tiến xa hơn trong cuộc sống ừ. đó anh cũng ờ, rất là ấp ủ và rất là tin vào cái cái cái, cái chương trình này sẽ dẫn mình đi một hướng xa về đi chung một con đường cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời thế thôi Ê, nó nghe nè rồi cái cuốn sách đó bây giờ mình về chung không ấy mình cứ tặng ảnh đi Rồi, mong là anh sẽ à, phát triển được kinh doanh hơn nữa biết nói gì nữa có nhắc tuồng có cặp, cặp b gì dưới hả? à, anh đây cũng lại có nói em là như từ trước á thì à, tất cả những mối tình từ trước á là anh quen là anh đều là yêu trước mới tìm hiểu sau ừ. cho nên bây giờ anh thì anh muốn tìm hiểu trước là sẽ yêu sau cho nên ừ. anh rất là muốn kết nối với em rồi chúc mừng cho hai cặp đôi ngày hôm nay và chúng ta hãy chờ đợi theo dõi cái ờ, ừ, những cái thời gian hẹn hò của các bạn ấy để xem cặp đôi nào sẽ báo tin vui trước cho chương trình quý vị nha